Trên thế giới, các tôn giáo cổ đại khác nhau đã tồn tại rất nhiều những công trình kiến trúc đáng kinh ngạc. Tại thành phố Santa Fe, bang New Mexico, Hoa Kỳ, một bí mật đã xảy ra vào năm 1852, thu hút khoảng 250.000 du khách mỗi năm. Nơi đó là nhà thờ Loreto. Điểm độc đáo của nhà thờ này chính là chiếc cầu thang, nơi được cho là đã xảy ra phép lạ một Cầu thang xoắn ốc không trụ Chiếc cầu thang xoắn ốc trong nhà thờ này hoàn toàn không sử dụng đến bất kỳ một cột trụ nào. Rất nhiều kiến trúc sư trên thế giới đều vô cùng ngạc nhiên và không khỏi suýt xoa sau khi tận mắt chứng kiến. Làm thế nào mà nó chống đỡ được chứ? Tên của khu nhà thờ này được đặt theo tiếng Tây Ban Nha và tiếng Bồ Đào Nha nghĩ gốc của nó là Đức tin Thiên liên. Đây là nhà thờ lâu đời nhất ở Hoa Kỳ và đến nay nó vẫn là nơi dành cho việc cử hành các thánh lễ. Tại nơi đã tồn tại 140 năm này, có một chiếc cầu thang xoắn ốc được những người theo đạo Thiên Chúa rất tôn sùng, gọi là cầu thang kỳ lạ. Chiếc cầu thang này hoàn toàn khác với những chiếc cầu thang thông thường nó không cần sử dụng đến bất kỳ một cây trụ nào. Kỹ thuật ráp nối rất lạ lùng. Chiếc cầu thang cao khoảng 7 mét. Các bậc thang không có điểm tựa ở trung tâm, được kết thành hai vòng tròn 360 độ, tổng cộng có 33 bậc, với kích thước giống y hệt nhau, tượng trưng cho 33 năm Chúa Giêsu sống ở trần gian đặc biệt giữa các nấc thang không hề có đinh hay chất kết dính nào để gắn kết chúng lại với nhau. Vì vậy, toàn bộ sức nặng của cầu thang chỉ được chống đỡ bởi sàn của tầng 1. Khi đó có rất nhiều kiến trúc sư và những người trong ngành xây dựng đã đổ xô đến đây từ khắp mọi nơi, cố gắng làm sáng tỏ bí ẩn này. Nhưng đáng tiếc là cho đến nay vẫn chưa ai có thể giải thích về điều này được. Còn có một điều đặc biệt hơn là loại gỗ làm cầu thang xoắn ốc này không thấy xuất hiện ở miền Trung, Tây, Hoa Kỳ. Rốt cuộc là loại gỗ này đã được lấy từ đâu? Không ai biết. Có ba vấn đề bí ẩn xoay quanh chiếc cầu thang này, đó là nó được xây dựng như thế nào, vật liệu được sử dụng là gì và ai là người đã xây dựng nó bởi vì những ẩn đố này đến nay vẫn chưa được giải đáp. Cho nên, chiếc cầu thang được nhiều người cho là một phép lạ. Thậm chí có người còn nói rằng cầu thang này được xây dựng bởi hiện thân của Thánh Giuse, người được xem là cha của Chúa Giêsu. Vậy chiếc cầu thang này được xây dựng trong hoàn cảnh nào? hai Người đàn ông bí ẩn Santa Fe được biết đến như là một thành phố lâu đời nhất ở Hoa Kỳ, đồng thời nó còn được ngợi ca là thành phố của nghệ thuật và lịch sử. Cho nên, nơi đây thường tấp nập khách du lịch bốn phương. Tuy nhiên lúc đầu nó chỉ là một thị trấn nhỏ, có người bản địa và người Mexico sinh sống. Đến năm 1852, các nữ tu công giáo đến từ Kentucky đã chuyển đến đây với mục đích truyền giáo – vì mục đích này của họ, cho nên địa phương đã thực hiện một kế hoạch để thành lập trường học và một nhà thờ bên trong trường. Vào năm thứ năm, kể từ khi nhà thờ bắt đầu được khởi công xây dựng, công trình này đến lúc sắp sửa hoàn thành, thì bất ngờ xuất hiện một sự cố không mong muốn. Đó là kiến trúc sư Anthony Molly, người chịu trách nhiệm về dự án xây dựng nhà thờ đột ngột qua đời và lúc này cầu thang từ tầng 1 lên chỗ ngồi của đoàn nhạc vẫn chưa được hoàn thiện. Nhưng bởi vì chỗ ngồi của đoàn hát thánh ca quá cao, nếu như thêm một chiếc cầu thang thẳng thông thường thì nó sẽ chiếm nhiều diện tích và trông rất không phù hợp. Do đó họ đã tìm rất nhiều thợ đồ gỗ, mong tìm được cách giải quyết hợp lý. Trong lúc rối trí, không biết phải giải quyết bằng cách nào, các nữ tu quyết định dâng lễ cầu nguyện với Thánh Du Sê trong 9 ngày, với hy vọng có thể giải quyết vấn đề khó khăn này. Đến ngày cuối cùng, một người đàn ông tóc trắng bỗng dưng xuất hiện trước cửa nhà thờ. Đó là một người khỏe mạnh, cao lớn, để râu, đôi mắt đen lấy và khuôn mặt dạng dày sương gió. Đi cạnh ông là một con lừa nhỏ da màu xám tro, lưng đeo đồ nghề thợ mộc và những khúc gỗ. Người đàn ông lạ nói rằng bản thân có thể xây cầu thang như mong muốn của các nữ tu. Tuy nhiên, người thợ mộc đưa ra một điều kiện, đó là ông ta sẽ toàn quyền quyết định và việc xây dựng công trình cần giữ bí mật tuyệt đối trong suốt 3 tháng. Trưởng tu viện Dean Magdalena rất vui mừng, như thể trời gặp hạn được cơn mưa. Bà liền đón tiếp người đàn ông và nhờ ông ấy giúp họ giải quyết vấn đề về chiếc cầu thang. Theo lời kể của các nữ tu, trong suốt 3 tháng, người đàn ông lạ mặt nhốt mình bên trong nhà thờ với một cây cưa, một cái thước và vài món dụng cụ đơn giản. Ngoài ra, các nữ tu còn nói rằng người đàn ông này đã từng xin các nữ tu một thùng gỗ. Ông ta đã đổ đầy nước vào cái thùng gỗ đó, rồi đem gỗ ngâm vào trong nước, sau đó dùng gỗ ngâm nước này để xây cầu thang. Sau khi cầu thang được xây xong, các nữ tu đã chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn và một món quà để sẵn sàng cảm ơn người đàn ông. Thế nhưng ông ta đột ngột biến mất như một làn khói. Về sau, mặc dù các nữ tu đã đi khắp các cửa hàng gỗ ở Santa Fe, cũng như đăng quảng cáo để tìm kiếm người đàn ông kia, nhưng ông ta đã không bao giờ xuất hiện nữa. Việc người thợ lạ mặt lấy gỗ từ đâu mang về làm cầu thang vẫn còn là một bí ẩn. Khắp thành phố Santa Fe, người ta cho rằng người thợ mộc bí ẩn làm ra chiếc cầu thang kỳ diệu này chính là Thánh Giuse Ngài đến để đáp lại lời nguyện xin của các nữ tu. Từ ngày ấy, chiếc cầu thang được coi là một phép lạ và trở thành địa điểm hành hương.